thì còn hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em thêm một cái trận nữa đó là cái trận giao hữu cái trận giao hữu à, giữa Arsenal và AC Milan nha anh em cái trận này anh em xem thấy cũng hay Arsenal và AC Milan gặp nhau vào lúc 21 giờ ngày 13 nha anh em thì hiện tại anh em cũng thấy cái thành tích của cái thằng Arsenal thì à, mới vừa giao hữu với thằng uh, giao hữu với uh, thằng Lyon nha anh em Lyon của Pháp thì Arsenal đã ăn với cái tỷ số là 3-0 thì cái đội hình của Arsenal thì anh em thấy cái đội hình tuy cái đội hình hai nhưng mà cái đội hình này của Arsenal đã cực kỳ hay nếu mà bữa đó anh em nào đã có xem trận Arsenal đá với Lyon rồi á thì anh em cũng biết rồi còn AC Milan thì uh, hiện tại chưa có một cái trận nào uh, chưa có một cái trận nào mà đá giao hữu hết anh em còn trong cái lịch sử đối đầu thì anh em thấy Arsenal toàn thắng AC Milan với cái tỷ số cách biệt từ hai bàn đổ lên không anh em đây đây là cái trận cúp C1 nha anh em C2 chứ C2 là Arsenal thắng AC Milan trong cái uh, lượt đi là 2-0 lượt về là 3-1 anh em thì cách biệt với tỷ số hai bàn không thì hiện tại bây giờ nó chưa có để họ đội hình dự kiến cho tất cả anh em thì tầm ngày mai nó có đội hình dự kiến thì mình mới cập nhật cái kèo chính thức được cho anh em bây giờ chỉ cũng chỉ có một cái kèo là um, Arsenal chấp 0,5 và tài xỉu 2,5 thì cái trận này nếu mà Arsenal chấp 0,5 thì anh em cứ nằm mã kèo Arsenal còn có cái đội hình dự kiến mình sẽ cập nhật thêm cho tất cả anh em cái mã kèo góc kèo thẻ và kèo tài thì bây giờ mình cứ cho anh em là nằm Arsenal trước tại Arsenal nó đang có một cái đội hình hai rất là hay còn AC Milan này thì cái đội hình hai thì mình chưa có thấy đá nhưng mà chắc ăn thì cái bàn thắng đang nghiêng về Arsenal rồi những anh em nào mà xem được ờ, đến video này thì anh em cũng biết là bữa trước mình cũng có nhận định cho tất cả anh em cái trận Arsenal gặp ờ, Lyon thì hôm nay mình nhận định thêm cho tất cả anh em cái trận giao hữu giữa Arsenal và AC Milan thì cái trận này mình dự đoán là Arsenal sẽ ăn với cái tỷ số cách biệt là 2-1 đến 3-1 anh em. Thì anh em có thể nằm cái mã kèo Arsenal và anh em có thể nằm mã kèo tài nhưng mà phải chờ tới giờ ra sân có cái đội hình chính thức mình mới cập nhật cái kèo chính xác cho tất cả anh em nha thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em anh em nào mà đang xem á đang chơi ngoài qua thầu qua cò anh em không có thể chơi được những mã kèo cỏ hoặc kèo giao hữu này thì mình khuyên anh em nên đăng ký một cái trang để anh em có thể chơi được những ma kèo cỏ và kèo giao hữu nha à, thì anh em cũng đã thấy rồi những trận trước anh em đâu có thể đánh được ở trong ở ngoài đâu giống như ở ngoài nó không có kèo cho anh em đánh nha cái đó là anh em phải tạo một cái trang để anh em có thể chơi được những ma kèo đó những ma kèo đó mình sẽ gửi kèo cho tất cả anh em nếu anh em liên lạc về với mình mình sẽ đưa anh em vào nhóm của mình và anh em chỉ cần việc đăng ký trang và anh em nạp tiền vào đó anh em chơi em em ăn thì anh em rút cái đó là rất là dễ còn khỏi giống như anh em chơi rau thầu qua cò anh em chơi thiếu cái tật tới hồi tản thanh toán thì anh em nếu mà anh em ăn chưa chắc uh, phần trăm thì uh, thằng cái nó bùm nợ anh em anh em cũng trả lấy được còn nhiều khi anh em chơi thiếu mà chơi âm nợ nhiều quá là chơi cứ quá thầm tay của anh em anh em cũng không có thể trang trải được thì cái đó là vấn đề mình phiên anh em nên uh, hãy đăng ký một cái trang chơi nha và mình đưa anh em vào nhóm chơi được những nhiều mã kèo luôn World Cup nè anh em hoặc là giải cỏ hoặc là ngoại hạng Anh C1 C2 hoặc là La Liga đâu rất là nhiều mã kèo thì cái đó mình khuyên anh em nên đăng ký một cái trang chơi để anh em có những mã kèo chơi hiệu quả nhất nha thì đến đây mình đã nhận định xong cho tất cả anh em anh em nào thấy hay thì để lại cho mình một à, bình luận và một lượt like một lượt đăng ký kênh nha anh em hẹn gặp lại anh em ở những video sau